sao không yêu nhau thật lòng em ơi khi ta còn ở bên nhau mà chỉ khi anh mất em rồi thì em mới nói yêu ai sao không cho nhau thật lòng hơn thế hơn người mình từng yêu chưa mà tại sao khoảng cách trong anh và em giờ quá xa phải anh dắt em quay về mà để ta cảm nhận thấy nhau chỉ một lần thôi trước khi lìa xa và đường đi của hai chúng ta đang mở lối trước mắt em mà nhau yêu nhau thật lòng em ơi Khi ta còn ở bên nhau Mà chỉ khi anh mất em rồi Thì em mới nói yêu anh Sao không cho nhau thật lòng hơn thế Hơn người mình từng yêu chưa Mà tại sao khoảng cách trong anh và em về mà để ta cảm nhận thấy nhau chỉ một lần thôi trước khi lìa xa và đường đi của hai chúng ta đang mở lối trước mắt em mà mắt em mà